bài sám cầu tật bệnh tiêu trừ cúi đầu lễ phật di đà vừa khớ hải hội cùng là quan âm mở khai đơn rồng phạm tâm gõ tương phạm giới lỗi lầm của con chiều nếu nghiệp trần Chế thành lễ lại Phật cần Cầu cho tật bệnh giáp lần nghiệp nguy Hoặc tội sinh khi tam bảo miệng tạo nhiều quan nghiệp xây dần nhồi căng trả quá chịu phần ốm đau lông mê mũi cầm dao mổ xe chặt nấu bầm giết hại chúng sanh món ăn vừa miệng về đầy quan nghiệp thập sâu xét ra mới biết tự lâu lỗi lầm mà kiếp tạo á hung lăng không kề nay ôm đau làm lễ khẩn cầu cho ai nhân quả nhiệm màu giống chi hưởng này tránh đau vội nạn đầu cầu nguyện đơn tự bi linh hiện độ con nghe nhàng các nghiệp tiêu mòn tăng này dừng hết chẳng còn ốm đau quả nhân chẳng à, trước thì sao gầm cơn bao ứng chậm mau mày hồi nay con đã rồi tu hành theo Phật đền bồi tội xưa từ nay việc ác nguyện chừa nguyện làm việc thiện ngăn ngừa vọng tâm bao nhiêu quan nghiệp lỗi lầm còn xin sám hối thân tâm điềm ngài bệnh căn qua khỏi nạn tai quỷ y tam bảo trì trai tu hành nguyên về tịnh độ lạc thành cầu cho thoát khỏi tử sanh luân hồi coi trần khổ nào lắm đôi quyết lòng niệm phật về ngôi sen già nam mô tịnh độ la phán dắt diệu đệ tử tây phương